thì các bạn nhận bếp về thì mình sẽ cắm cái cục nguồn 3V này nè vào cái đầu chờ ở bên hông bếp đây rồi mình cắm vào ổ điện để sử dụng ở hộp pin này các bạn các bạn có thể không sử dụng nữa bỏ pin ra ngoài nhưng mà đối với dòng bếp này thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại này để các bạn sử dụng ờ, phòng ngừa khi cúp điện cúp điện thì các bạn có pin này để sử dụng còn khi có điện thì các bạn lại sử dụng nguồn 3V này các bạn sử dụng cùng lúc song song hai thứ không ảnh hưởng gì bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại đây. bếp bên trái tôi đã bên phải tôi đã khóa ra đó bên đây nhiệt độ của bếp bên trái là 220 230 đây tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn về cái tính năng nước cạn nồi này thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào đáy nồi nếu mà đáy nồi của các bạn mà bị cong hay lõm lên á cái bề mặt tiếp xúc vào cái que cảm biến này nè